now commencing descent to Heathrow International Airport, London. Another guy looking for the perfect lover The kind of love Nếu cho bạn khoảng một năm sống tại một nơi thì khoảng thời gian nào sẽ khiến bạn nhớ nhất? Với mình, khoảng thời gian nhớ nhất thường sẽ là lúc ban đầu vì ban đầu sẽ là bao nhiêu thứ mới được đến cùng một lúc và mình cũng phải tập dần thích nghi là cảm giác vừa háo hức, vừa lo sợ, không hiểu mình có thích nghi kịp không. Lần đầu tiên đi tàu mà làm mất khoảng tầm 30 phút. Chết! Bước chân tới Anh, mọi thứ lạ lẫm, mới mẻ. Mình làm quen với chỗ ở mới, giờ giấc thay đổi làm dạ dày mình được từng dữ dội. Mỗi khi làm cái gì mới mình lại nghĩ, à đây mình là lần đầu tiên mình lên tàu, lần đầu tiên nhìn mình thấy cầu London hay là lần đầu tiên mình tới khu này khu kia Ai bảo London chỉ có sương mù và giá rét Mình tới đây gần được một tuần và trộm vía rất nhiều lần Thời tiết và bầu trời London đẹp tuyệt vời, rất tiện cho một đứa lang thang như mình đi khám phá khắp nơi. London xinh xắn với rất nhiều các đẹp trai nói giọng anh anh trầm ấm. Ai cũng một quyển sách, một đôi giày đẹp, một tờ báo ngồi trên tàu. Nhìn thì có mê gì đâu cơ chứ. Ở London được ngày thứ tư, mình đã gặp được một người bạn của bạn mình. Hai anh chị là người sống ở London rất lâu rồi và vô cùng, vô cùng am hiểu London. Không chỉ ở phương diện ăn chơi nhảy múa mà còn về lịch sử con người ở London hai vợ chồng này siêu ngọt ngào ấy mình cảm thấy rất là may mắn mình tập thưởng thức dần sự lạc đường liên tục để vô tình thấy được những con phố xinh đẹp, những góc khuất của London. Ngày đầu tiên đi học, mình phải đi lấy thẻ PRP, còn ngồi kể về Việt Nam một lúc với cả chú nhân viên ở bưu điện đi từ campus này sang campus khác ham hố để đi thử chiếc bus hai tầng siêu đặc trưng của London mình tí say xe cái sự rung lắc đấy Xin chào London và mong một chúng mình sẽ có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau trong một năm sắp tới nha Thank you. many artifacts I have a dream The list goes on and on And you stop me